Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các tư thế và mẹo vặt sức khỏe bổ ích như sau. 1. Cải lão hòn đồng nếu làm 7 điều này mỗi ngày. 2. Món chữa rối loạn tiền đình gấp tỷ lần thuốc. 3. Chỉnh được 3 tư thế này, sức khỏe sang trang mới. Sau đây, xin mời quý vị lắng nghe nội dung đầu tiên. Cải lão hoàng đồng nếu làm 7 mẹo này mỗi ngày 1. Nửa đêm đi vệ sinh, hãy nhắm một mắt. Sau khi đi vệ sinh vào nửa đêm, bạn có thể khó ngủ trở lại. Nguyên do là ánh sáng bất ngờ từ nhà vệ sinh khiến bộ não lầm tưởng trời đã sáng, làm bạn mất ngủ. Do đó hãy mở một mắt, nhắm một mắt để giảm lượng ánh sáng đi vào võng mạc và truyền tín hiệu lên não. Sau khi đi vệ sinh xong, đảm bảo bạn sẽ có thể ngủ lại ngay, nhanh hơn. 2. Kéo tay giúp giảm đau nội tạng. Trên vành tay của chúng ta có bảy huyệt vị như hình, mỗi chỗ đều có tác dụng trực tiếp đến nội tạng và đặc biệt là các cơ quan tiêu hóa. Thường xuyên kéo nhẹ, xoa bóp những điểm này sẽ giúp massage và giảm đau nội tạng. Cụ thể là các cơ quan như đầu, tim, hệ tiêu hóa, vai, lưng, son mũi và họng. 3. Xoay cổ để giảm đau tay chân. Tay và chân là hai bộ phận dễ bị đau mỏi nhất. Nguyên do thường gặp là tư thế ngủ không đúng cách, gây xoáng vẹo và đau đớn khi tỉnh dậy. Một số người khớp yếu cũng dễ đau nhức tay chân khi trời trở lạnh. Lúc này thì bạn có thể thử di chuyển đầu nhẹ nhàng trái sang phải. Cách này giúp tăng tuần hoàn máu, đưa thêm oxy vào những phần bị đau, giúp giảm cơn đau tay và chân khá hiệu quả. 4 dọa bản thân để hết nấc cục. Nghe có vẻ hài hước, nhưng cách này thật sự có hiệu quả khi bị dọa sợ bất ngờ, tim sẽ đập nhanh hơn và tăng cường tuần hoàn máu. Đồng thời, nó cũng chuyển hướng chú ý của bạn khỏi cơn nấc cục. Do đó, nếu đang khổ sở với cơn nấc cục kéo dài, bạn hãy nhờ ai đó dọa mình từ sau lưng nhé. 5. Ngủ trong nhiệt độ thấp để giảm cân. Khoa học đã chứng minh ngủ trong phòng có nhiệt độ thấp sẽ tốt cho chất lượng giấc ngủ. Nó giúp bạn ngủ nhanh hơn và giảm nguy cơ tiểu đường vì hỗ trợ cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn. Nhiệt độ trong phòng lý tưởng nên từ 15 đến 20 độ C để kích thích cơ thể tiết hormone melatonin, giúp hỗ trợ giấc ngủ và chống lão hóa. 6. Không đánh răng ngay sau khi ăn Thói quen này tưởng tốt nhưng lại tiềm tàng nguy hiểm. Nguyên do thức ăn ta dùng như trà, chanh, cà chua, nước cam có thể chứa một lượng axit nhất định. Nếu đánh răng ngay, có thể làm hại mang răng. Theo các bác sĩ nha khoa, thời điểm lý tưởng nhất để đánh răng là 30 phút sau khi ăn. 7. Nhai cao su để tăng cường trí nhớ. Một nghiên cứu khoa học Mỹ phát hiện, nhai cao su vị bạc hà có thể giảm cảm giác mệt mỏi, giúp con người tỉnh táo, nhận thức tốt hơn, các nhà tâm lý học người Anh phát hiện kẹo cao su có thể làm tăng điểm số khi làm bài kiểm tra và tăng cường trí nhớ lên tới 35%. Do đó khi ôn thi hay làm việc, thay vì lạm dụng cà phê, bạn có thể thử nhai kẹo cao su để tỉnh táo và ghi nhớ tốt hơn. Người thường xuyên phải học tập và làm việc ngồi một chỗ trong thời gian dài, bên cạnh việc thiếu tỉnh táo thì còn đối mặt với nguy cơ rối loạn tiền đình. Đây là chứng đau đầu chóng mặt mất thăng bằng khi đột ngột thay đổi tư thế, gây ra nhiều trở ngại trong sinh hoạt hàng ngày. Trong phần tiếp theo, xin chia sẻ bí quyết chữa rối loạn tiền đình bằng thực phẩm rất dễ dàng và hiệu quả. Món chữa rối loạn tiền đình tốt tỷ lần thuốc. 1. Cải bó xôi Trong cải bó xôi có chứa rất nhiều magie. Đây là chất giúp hệ thần kinh và cơ bắp phát triển tốt, giảm các triệu chứng như nhức đầu chóng mặt. Ngoài ra, Cải bó xôi chứa một hàm lượng lớn chất sắt, vitamin C và A, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng. Trong khi đó, vitamin K, canxi, vitamin E có tác dụng chống oxy hóa rất mạnh, giúp khống chế các tế bào ác tính trong cơ thể, có tác dụng chữa rối loạn tiền đình nói riêng và các bệnh thần kinh nói chung rất hiệu quả. 2. Bông cải xanh Bông cải xanh có chứa các chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ mắt, nhờ các thành phần vitamin A và beta carotin. Đồng thời, bông cải xanh còn cải thiện tình trạng huyết áp nhờ vitamin K, giúp vận chuyển máu khắp cơ thể, tránh được tình trạng thiếu oxy, chóng mặt, đau đầu, giảm đau tim và đột quỵ. Thứ ba, đậu nành. Trong đậu nành có chứa nhiều vitamin K và chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào thần kinh chống lại bệnh rối loạn tiền đình lẫn mất trí nhớ ở tuổi già, Axit béo omega 3 trong đậu nành có vai trò quan trọng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và giảm tình trạng hoa mắt, một trong những triệu chứng rối loạn tiền đình thường gặp. 4. Khoai tây Đây là một loại củ có chứa nhiều vitamin A và C, giúp giảm stress và làm giãn mạch máu, giúp não bộ làm việc tốt hơn và cung cấp lượng máu đầy đủ cho cơ thể. Ngoài ra, chất cocamin trong khoai tây cũng giúp người bệnh giảm huyết áp, gây ra tình trạng chóng mặt, hoa mắt, giữ thăng bằng kém, rất lý tưởng cho bệnh nhân bị thiếu máu và rối loạn tiền đình. 5. Nấm đây cũng là thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn của người bị rối loạn tiền đình. Nấm chứa rất nhiều vitamin B2, B3, B5, làm giảm stress, căng thẳng và bất an. Trong khi đó, chất chulin trong nấm lại có tác dụng điều hòa giấc ngủ và cải thiện trí nhớ, từ đó ổn định hệ thần kinh, giảm hẳn các triệu chứng của rối loạn tiền đình. Bên cạnh việc ăn uống điều chỉnh tư thế sinh hoạt cũng góp phần tiên quyết trong việc cải thiện vóc dáng, sức khỏe thần kinh và toàn bộ cơ thể nói chung. Việc đi đứng nằm ngồi tưởng chừng đơn giản, nhưng có đến 90% người làm sai khiến vóc dáng bị phá hỏng máu huyết kém lưu thông, âm thầm gây bệnh mà chẳng hay. Theo cả Đông Y và Tây, đây là cách đúng nhất để đi, đứng, nằm, ngồi, cho bạn một vóc dáng tươi trẻ và sức khỏe tuyệt vời. Chỉnh được ba tư thế này, sức khỏe sang trang mới. 1. Đứng phải thẳng như cây tùng Không phải tự dưng mà dáng đứng cây tùng được người ca từ xưa đến nay. Đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, dáng đi thẳng thớm, không chỉ thể hiện tư chất con người mà thật sự có tác động tốt đến sức khỏe. Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng gù lưng sẽ gây chèn ép quá mức lên đường tiêu hóa và cột sống, dễ dẫn đến khí và huyết trong toàn bộ cơ thể bị suy giảm, gây mệt mỏi, ế ỏi và dễ mắc bệnh. Nghiên cứu chung của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cũng cho thấy, người có cột sống thẳng thường phát triển trí nhớ và tư duy tốt hơn hẳn. Vì thế, Hãy chú tâm để điều chỉnh dáng đứng, giúp cải thiện hô hấp, lưu thông máu lẫn thần kinh. Cách dễ nhất là hãy tận dụng bức tường ở nhà bạn. Mỗi ngày dành 5 đến 10 phút để đứng dựa vào tường sẽ rất có lợi cho sức khỏe. Yoga cũng là môn thể thao lý tưởng giúp điều chỉnh tư thế dựng thẳng lưng và chữa ngủ gật. Thứ hai, ngồi như quả chuông. Tư thế này yêu cầu một cột sống thẳng, kết hợp với hai chân vắt vào nhau tạo thành góc trụ vững chắc, bám vào mặt đất, tựa một chiếc chuông vững chãi. Dưới góc độ chăm sóc sức khỏe, tư thế này giúp kích thích các gân quanh đầu gối và ngăn ngừa viêm khớp. Ngoài ra, tư thế quỳ gối còn dễ dàng giữ được thế thẳng lưng không khí lưu thông, thông suốt. Dạ dày, lá lách, phổi và gan có thể hoạt động bình thường, phòng tránh và chữa trị hàng trăm bệnh tật. Thứ ba, nằm như cung. Mỗi ngày chúng ta dành khoảng 8 tiếng đồng hồ để ngủ. Nếu có tư thế ngủ tốt, sáng dậy sẽ rất sảng khoái, nội tạng được làm sạch triệt để. Ngược lại, tư thế ngủ xấu khiến bạn ngủ không sâu. Người đau nhức, mệt mỏi vào buổi sáng hôm sau. Theo Đông y lẫn Tây y, tư thế nghỉ ngơi tốt là nằm nghiêng như cánh cung, uốn cong các khớp một cách tự nhiên và thả lỏng toàn thân Nằm nghiêng giúp duy trì tư thế thẳng đứng mà bạn đã tập trong ngày, đồng thời giúp khí huyết lưu thông và có lợi nhất. Đặc biệt nằm nghiêng về bên phải cũng tạo được thuận lợi cho quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn sau bữa tối, đồng thời bảo vệ tim khỏi bị chèn ép lúc ngủ. Thưa quý vị và các bạn, cổ nhân có câu tướng tại tâm sinh nhằm đề cao ý nghĩa của một vóc dáng và tướng tá chừng mực. Ngoài việc thể hiện con người, một tư thế đi đứng tốt cũng cải thiện sức khỏe sâu bên trong. Chăm sóc cơ thể từng phút từng giây mà chẳng cần cầu cạnh loại thần dược nào. Hy vọng sau chương trình hôm nay, quý khán giả sẽ có thêm những mẹo điều chỉnh tư thế bổ ích giúp cải thiện sức khỏe từ trong ra ngoài. Để biết thêm nhiều thông tin hữu ích, hãy đặt câu hỏi ở phần bình luận. Đội ngũ biên tập viên sẽ lựa chọn và trả lời trong các số tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khán giả.